bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu của bếp là Haman bếp có model là LG2260 FALGR và đây là nội thất của bếp đây bếp này còn đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của bếp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 đây đèn nó sẽ sáng đỏ lên khi mà các bạn à, cắm à, vào ổ điện á đèn sáng này là sẽ có cái đầu ngồi ra nó có cái à, ngụ đầu ngụ điện ra ở cái chui cắm này nó sẽ có đầu nguồn ra ở chui cắm này đó để báo hiệu cho chúng ta biết là cục nguồn 3V này vẫn hoạt động có điện ra đó đây bếp bên phải đã khóa và bếp bên trái của mình đã khóa luôn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 cũng có cái để sử dụng bếp thì à, pin này tôi sẽ nối gắn trực tiếp vào bên trong hộp pin này luôn thì khi về nhà thì các bạn chỉ việc nối cái dây nguồn đây nối cái dây đầu dây nguồn dây nguồn 3V này nè vào với đầu chờ bên hông bếp để sử dụng thêm thôi khi nào cúp điện thì các bạn ra vẫn có pin này để sử dụng thay cho này